chào các bạn mời chúng mời các bạn à, chúng ta đến thăm vườn bưởi của công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang tại thời điểm này à, ngày hôm nay là ngày à, âm lịch là ngày à, mùng 10 tháng 2 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày 12 tháng 3 năm 2022 à, tại vườn bưởi của công ty chúng tôi ở địa chỉ là thôn Trường Thịnh xã Quang Thịnh huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang và được phục hồi từ một vườn bưởi hỏng một vườn bưởi mà uh, xấu Ờ, và người ta đã bỏ hoang trong cả năm trời không ờ, chăm sóc cỏ đã mọc tốt dập trời chùm lên cây như một mái nhà à, và sau khi được khắc phục bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang kết hợp với phân đa lượng thì hiện nay vườn bưởi của chúng tôi phục hồi rất là tốt ở đây các bạn có thể thấy rằng à, tỷ lệ lụ hoa à, có những chỗ nhiều hơn cả lá đấy tỷ lệ lụ hoa nhiều hơn cả lá rất là đẹp và cái lụ của nó to tươi và nhìn nó rất là triển vọng đấy nhìn nó rất là triển vọng à, trước khi mà chăm sóc vườn bưởi này thì à, nó sơ sát nó sơ sát tiêu điều à, nó lá có những cây rụng hết lá và um, cây thì cần lá thì xoăn à, không phát triển và sau khi được bón theo một quy trình là mỗi một gốc như thế này chúng tôi xin nhắc lại để bà con chúng ta Ờ, nắm được là mỗi một gốc như này thì chúng tôi chỉ đạo là Silic Tân Phát Bắc Giang túi 5 cân thì bón một cân trên một gốc à, Lân năm Thao thì bón 3 cân trên một gốc Và NPK Bắc Giang 5 12 5 10 thì ờ, chúng tôi chỉ đạo bón là 2 đến 3 cân trên một gốc và phân chuồng hoai mục thì cho là 20 cân phân gà trên một gốc và vôi bột thì chúng tôi rắc là 3 cân trên một gốc và sau một thời gian Sau một thời gian mà gần Tết đấy Tức là giai đoạn tháng 12 ờ, ờ, chúng tôi mới bón Thì cho đến thời điểm này là sau 3 tháng Sau sau 2 tháng Sau 2 tháng, khoảng 2 tháng Thì các bạn thấy rằng tình trạng của cây rất là tốt Đấy Tình trạng cây tốt như thế này là lụ Hoa còn nhiều hơn cả lá Nhiều hơn cả lá Đấy những cái chùm uh, ờ, nụ rất là to như thế kia có những chùm to cả bằng cái bắp chuối luôn đó chùm đấy to bằng cái ô tô bắt ô tô luôn đấy và nhìn cái hoa như thế này thì nó rất là triển vọng bởi vì hoa cái lụ nó to cái lụ nó to này nó mập nó trắng nó mập đấy nó rất là triển vọng đấy. lá thì xanh mướt lá xanh mướt bên cạnh những chùm hoa mà trắng mốt như thế này à, sai chi chít sai như sung sai như là là, là hoa hoa nhài các bạn nhé và đẹp lắm thì lá của nó đây lá của nó này đấy lá mơn mởn như thế này tức là với một cái lượng bón phân không nhiều ở đây chúng tôi không có độ tương cũng không có ngô xay à, không không có phân cá gì cả mà chỉ bón theo một công thức như vậy thôi những bạn nào đã theo dõi cái lịch trình bón phân của chúng tôi thì à, khi bởi vì vào mỗi một cái chu kỳ bón bón cái gì làm như nào thì chúng tôi đã có những cái Ờ, clip để hướng dẫn bà con uh, kết hợp um, để hướng dẫn bà con là uh, bón như thế này và bón theo một công thức uh, chúng tôi làm một công thức bón rất là không tốn kém rất đơn giản nhưng mà hiệu nhưng mà khi có phân trung lượng silic Tân Phát Bắc Giang thì cái hiệu quả của nó rất là cao đấy hiệu quả của nó rất là cao và nó và cây cối của nó phục hồi rất là nhanh chóng các bạn ạ đấy đây những chùm hoa trắng mướt như thế này các bạn này hoa này rất là mập và hoa mập thì tỷ lệ đậu quả mới cao các bạn nhé đấy lụ to hoa mập thì tỷ lệ đậu quả cao và khi mà dùng phân silic thì nó làm dai cuống cho nên là nó chống dụng hoa và tăng tỷ lệ đậu quả hơn Đấy. thì các bạn có thể thấy ở trong thân này à, dùng phân silic thì ờ, lụ hoa ra từ thân Đấy, từ thân rất nhiều Đây, Đấy đứng bên này thì hay hơn Đây, các bạn thấy này Dùng phân thường phần Dùng phân thông thường thì nụ hoa ra từ đầu cành Nhưng dùng phân silic thì nụ hoa ra từ thân rất nhiều Đấy, và hoa nụ to hơn nụ to hơn mập hơn mập hơn và tươi hơn nhìn nó đẹp lắm cánh nó dày hơn và nhụy nó nhiều hơn nhị nhiều nhụy to nhị nhiều đấy đấy các bạn thấy này ở vườn bưởi này thơm ngát đẹp lắm các bạn ạ và tỷ lệ lụ hoa phân bố đồng đều từ trên cành la cho đến ra cành bổng đấy từ trên cao xuống dưới thấp rất là đẹp như thế này đây các bạn có thể thấy này đây chỗ nào cũng có nụ có hoa các bạn nhé và tại thời điểm này thì nhiều vườn ờ, đã lở tung tung tóe hết rồi nhưng mà vườn của chúng tôi thì tại thời điểm này nó đang à, rất là đẹp đang đẹp và tỷ lệ hoa lụ thì nó sai đồng đều trên các cây Đấy. thứ nhất là trên một cây thì nó đồng đều phân bố đồng đều nhưng mà trên ờ, tổng số cây trên vườn thì nó cũng ra rất là đồng đều và với nụ hoa ờ, to đẹp và phân bố đều và sai nhiều như thế này thì cũng ờ, báo hiệu cho một vụ bưởi bội thu trên hàng cổng vào đến như thế và cái hàng những cái hàng ở vườn khu này thì đây nó sai như này các bạn này đây đấy nó sai lắm không chỉ sai mà lá của cây đẹp lá dày xanh mướt bóng như trắng mỡ và không có một biểu hiện gì của sâu bệnh đấy và vâng, tiếp tục, tiếp tục chúng ta đi, đi sâu đi. vào vườn nhé chúng ta đi sâu vào vườn đây đây chỗ này đúng là lụ hoa còn nhiều hơn cả lá nữa các bạn ạ đây lụ hoa còn nhiều hơn cả lá đây những cái chùm các bạn này những cái chùm này thì nó bằng cái bát con đấy đây những cái chùm này chùm này này mà nó nhưng mà đang ngược ánh sáng thì nhìn nó không nó có hơi khó đấy các bạn đây. bạn có thể ra đây ờ, quay vào thì hay hơn đấy cây có nhiều những chùm quả đã đậu rồi những cái hoa ra trước là đã, đã, đã có nhiều chùm quả đã đậu rồi các bạn nhé đây như là cái chùm này nó như là chùm sung các bạn này đấy nó như chùm sung này đấy nó đậu quả đây này những cái chùm này như là chùm sung này đấy những đây cái chùm này nữa này các bạn này như thế này có mà cả chùm, chùm này thì nay mai phải vặt bớt đi chứ không thể để như này để này gãy cành luôn vì nó phải tới hàng năm bảy chục quả như này thì không để chịu được cây không chịu được đấy. Đấy. ở đây sai rất đồng đều các bạn này đây đấy các bạn ơi <laughs> các bạn này <laughs> tôi khẳng định là cái vườn bưởi của công ty Tân thất Bạc Giang sai mình <laughs> nhất quả đất luôn các bạn ạ tôi nói hoàn toàn không chủ quan một tí nào <laughs> tại vì là không có một cái vườn bưởi nào mà nó sai khủng khiếp như thế này các bạn này từ gốc đến cọn nó sai những cái chụp hơn cả sung nữa đấy nếu mà chợt nhìn vào đây mà nhìn ngược ánh sáng lên thì mình cứ tưởng như là nó là cái chùm quả gì cơ tại vì nó quá sai nó sai mà đến mức độ như này này nay mai là phải vặt bớt đi đấy đấy, đấy mình có để sang bên uh, mình có ờ, thể bên sang cạnh. bên này nhé đây đây thì các bạn bây giờ lại sang đây sang đây đây các bạn này một cái cành như thế này mà <laughs> nó đeo khởi hàng bao nhiêu những cái chùm nụ như thế này thì các bạn có có sợ không các bạn dùng phân silic có sợ không nếu không có phân silic vào đây vườn bưởi này có được đẹp như này không ạ thưa các bạn là khẳng định là không bao giờ đẹp như này tất nhiên là có thể hoa sai như thế này sai hơn nữa nhưng tỷ lệ đậu quả không cao và cái lụ của nó sẽ nhỏ nhỏ nó không mập thì tỷ lệ đậu quả cũng không cao cái nữa là cái lụ của nó thâm cái lụ của nó thâm và cái hoa của nó không tươi thì cũng không thể cái tỷ lệ đậu quả cũng không cao được và vấn đề ở đây là mình phải tạo làm sao cho cái nụ nó mập nó hoa nó to nó tươi thì tỷ lệ đậu quả rất là cao đấy và mình có thể tiến sâu sâu vào trong vườn nữa các bạn này đây thì mình ờ, vừa đi vừa thụ phấn đi vâng và đây mình vào nước bao xem một lượt xong chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn à, cách thụ phấn để đảm bảo cái tỷ lệ đậu quả cao đây các bạn này các bạn ơi <laughs> thực sự là quá tuyệt vời không có vườn bưởi nào mà nó sai như thế này sai lụ như này đâu đẹp quá đẹp luôn đấy đây bây giờ mình lại tiếp tục vào à, cây là cũng vậy để thấy rằng tỷ lệ lụ phân bố trên cây đồng đều và các cây đều sai sai sai hoa đồng đều sai hoa sai lụ đồng đều các bạn nhé đấy đây đây các bạn này cái cây như thế này thì lá ít hơn là lụ đấy nó sai chi chít sai chi chít chùm nào cũng sai chỗ nào cũng có đấy chỗ nào cũng có nhìn cây mê lắm các bạn ạ lên thăm vườn bưởi mà không thể về được bởi vì nó quá sai Và sau đây và tiếp tục chúng ta vào trong này để chúng tôi hướng dẫn các bạn là hướng dẫn cách thụ phấn cho bưởi. Tại sao lại phải thụ phấn? Thưa các bạn là cứ để như thế này thì ờ, dùng phân Sinic thì tỷ lệ đậu quả vẫn cao. Mỗi cây nó vẫn cho cả hàng trăm quả. Nhưng để cho cái ờ, chắc ăn bởi vì uh, dù phân nào thì phân cũng không thể qua được thời tiết. Và khi mà uh, phân Silic làm tốt rồi nhưng mà thời tiết khắc quá khắc nghiệt thì tỷ lệ đậu quả nó vẫn kém. Chính vì vậy mà để bảo lãnh cái năng suất ừ, cho bưởi thì chúng ta lên làm một khâu là thụ phấn cho bưởi thì thụ phấn cho bưởi thì tỷ lệ à, đậu quả nó sẽ theo ý muốn của mình mình muốn là cây này nó là ra độ 300 quả thì mình thụ phấn à, khoảng 300 cây hoa thế rồi à, mình muốn cho nó 200 quả thì thụ phấn 200 hoa thì à, thụ phấn thì nó bảo đảm cái cái cái cái, cái năng suất cho các bạn chắc ăn hơn chính vì vậy mà à, công ty của chúng tôi ngày hôm nay làm một cái clip này để hướng dẫn các bạn cách thụ phấn cho bưởi đây vâng, chị vấn cái chỗ này nó dễ hơn này đây vâng vâng à, thưa các bạn là đây nhá chúng tôi hướng dẫn các bạn này trên những cái chùm như thế này thì có những cái hoa nó lở trước như thế này nó lở trước như này đấy thì cái phần nhị vàng vàng này này cái phần nhị vàng vàng này người ta gọi là nhị cái phần cái trong ở giữa cái nhị này thì người ta gọi là nhụy nhụy và Cách thụ vấn như thế nào thì mình dùng một cái chổi như thế này cho xa ra. Đây dùng một cái chổi chổi ờ, trang điểm của chị em đây. Đấy. Thì mình mình quét à? quét vào đây các bạn này. Mình quét vào thế này, quét thế này, quét thế này. Thì những cái nhị vàng của nó thấm vào đây, nhị vàng của nó thấm như thế này. Thì mình đậu mình chấm nó vào cái nhụy của nó như thế này thì chỉ cần chấm một cái thôi đây đây lại chấm cho một cái này các bạn này lại chấm cho một cái chấm một, cho một cái thế rồi xuống dưới này thì cứ cái hoa nào nó lở thì mình chấm các bạn nhé chấm một cái nữa này đấy, chấm một cái này đấy và tiếp tục mình có thể sang đây ví dụ đây cái hoa này đây thì mình lại chấm một cái như thế này đấy thì là nó sẽ chắc ăn 100% các bạn ạ chắc ăn 100% luôn đấy nó có phấn vàng đấy nó có phấn vàng vào nhá đây đây có thể sang chỗ này nó rõ hơn này để sang rõ hơn này đây các bạn này đây nhá đây ví dụ như cái hoa này khi mà mình chưa chấm cái nhị vào đây thì nó vẫn trắng cái nhụy này nó vẫn trắng này thế thì bây giờ tôi mới chấm một cái vào đây bởi vì trong cái đầu này là tôi chấm nhiều rồi tôi chấm nhiều rồi đây Nên thì, nó có nhiều, thì nhiều nó có nhiều phấn rồi nhiều phấn à. nhiều phấn rồi thì tôi chấm vào cái nhụy này tôi chấm một cái như này đây thì nó vàng này các bạn này đây đây nó vàng này các bạn thấy chưa nó vàng hơn rồi đấy đấy thế nó vàng rồi nhé cái bên này mình chưa chấm thì nó vẫn trắng cái cái nhụy của nó cái nhụy của nó vẫn trắng thì tôi chấm một tí nhị vào đây đấy đây thì cái này nó vàng như thế này như vậy là chắc ăn rồi các bạn nhé chắc ăn 100% và tiếp tục sang đây sang sang đây nhé thì mình lại chấm cho nó một cái mình chỉ cần chấm một cái thôi các bạn này không cần chấm nhiều chấm một cái đấy mình chấm một cái như thế này thì cái nhụy của nó là đã được thụ phấn như vậy là đã được thụ phấn đấy thì hoặc là đây những cái chùm trên này còn nếu như các chùm ở xa thì trên cao thì các bạn làm thế nào thì cái que ờ, trang điểm cái cái cây cọ trang điểm này các bạn buộc vào một cái cái cái chổi lớn à một cái gậy ừ. gậy gậy dài thì các bạn chỉ cần chấm vào thế này thôi bạn cứ chấm thế này thôi cứ chấm vào đấy cứ chấm nó cứ ra đâu thì ta chấm lên đấy các bạn nhé cứ chấm lên này là chắc ăn rồi đấy và sau khi chấm lên này thì còn một bí quyết nữa Thì làm đến đâu chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn đến đó Thì để cho các bạn à, chúng ta làm Chúng ta để đảm bảo cho vụ bưởi chắc ăn 100% Đấy. Thì làm đâu chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là Sau mấy ngày thì chúng ta phải làm những việc gì Đấy Thì um, chúng tôi hướng dẫn các bạn nhé Chào anh ạ <laughs> Mời anh vào đây Chúng em đang hướng dẫn để thụ phấn cho bưởi Đâu mình không biết, mình, mình hóa ngoài không biết. Vâng anh đang làm. À, thì anh cũng đang làm phải không? Vâng. Và trong giai đoạn này khi mà bưởi sai nụ như thế này, bưởi sai lụ sai hoa như thế này thì có những cái khâu, có những cái có một cái bí quyết để giúp cho cái lụ của hoa nó mập hơn, cho hoa to đẹp hơn, nó không bị cạnh tranh dinh dưỡng thì một cái lưu ý vô cùng quan trọng là những cành vượt ở trong thân thì chúng ta phải bỏ nó đi ừ. thì đây để chúng tôi tìm xem là trong thân này có những cành vượt nào cái cái cái, cái nhà ừ, được rồi vâng. vâng vâng thưa các bạn là trong cái thân như thế này thì có những cái cành vượt như thế này cành vượt như thế này Đấy Thì mình phải bỏ cái cành này đi Vì sao phải bỏ Cành này đẹp như này tại sao lại phải bỏ Nhiều bà con là thấy là cành đẹp như này mà bỏ đi thì hơi tiếc Nhưng nếu ta không bỏ Thì cái cành vượt này nó sẽ hút hết dinh dưỡng Nó lớn rất nhanh Nó hút hết dinh dưỡng Nó sẽ cạnh tranh dinh dưỡng của lụ Nó làm cho cái lụ bé quát lại Nó làm cho cái lụ bé quát lại và lụ bé thì tỷ lệ đậu quả không cao cho nên là với những cành vượt này mình phải bỏ đi các bạn này các bạn chỉ cần bẻ thế này đấy bẻ như này đi nhé các bạn nhé đấy bẻ này những cành vượt này là bẻ này đấy đây cành đây những cành vượt cành đây vâng đấy cũng phải bẻ đi này cành này đấy. nhưng đây các bạn nhé những cành vượt ở trong thân này này thì chúng ta bẻ đi này đây những cành vượt này là chúng ta phải bẻ đấy nhưng cái cành vượt này thì chúng ta lại phải để những cành vật ở ngoài này chúng ta phải để vì sao phải để vì để là nay mai nó tốt lên để nó che ánh nắng cho cái cái lớp quả này nó không bị cháy không bị lám và như thế thì chúng ta không phải bọc còn nếu như chúng ta bẻ cái cành này thì sao chúng ta bẻ cành này thì nay mai nó mất cái bóng mát nó mất bóng mát và nó sẽ bị cháy quả đấy cho bưởi thì rất là đơn giản các bạn nhé Thụ phấn rất đơn giản và à, chúng tôi nói thêm về một cái phần cành vượt nữa thì à, nếu mà khi mà trên cây của chúng ta tại cái thời điểm mùa xuân này nó sẽ có rất nhiều cành vượt thì à, các bạn à, lên bỏ những cành vượt đi để nó không cạnh tranh dinh dưỡng của lụ để nó làm cho lụ to lụ mập ừ, và cái tỷ lệ lụ to lụ mập và lụ nó mẫm mạp nó mẫm mạp thì nó sẽ triển vọng hơn đấy nó sẽ triển vọng và nó sẽ sẽ uh, cái cái lụ to thì nó tỷ lệ đậu quả nó cao cho nên là uh, các bạn lưu ý là trong những cành vật ở thân thì chúng ta phải bỏ đi đây mình có thể vào đến với một cái cây này Đây, đây các bạn này à, Trên cành này thì có những cái cành mà nó mọc thẳng lên như thế này này Nếu mà ngang ra hai bên thì nó cũng là cành vượt Nhưng cành vượt đấy thì sang năm nó sẽ mang quả Nhưng mà những cành mà mọc thẳng đứng như thế này nên Bạn bạn đưa đưa máy đấy ừ, ờ, Những cành mọc thẳng đứng như thế này này các bạn này Đây thẳng đứng như này Thì những cành này là bỏ này Đấy cành này là chúng ta phải bỏ đi Vì nếu không bỏ là nó lớn phát triển rất nhanh nó sẽ hút hết dinh dưỡng của cây và nó sẽ làm cho cái lụ bé quắt lại và nó xấu đây ví dụ như cái cành này cũng bỏ này các bạn này cành mọc thẳng đây này như thế này là chúng ta phải bỏ đi này đấy thì các bạn lưu ý nhé thế còn những cành vượt ở đầu cành ở phía ngoài thì chúng ta không nên bỏ ví dụ như là vậy. những cái cành như thế này ở ngoài đây cành cũng là cành vượt đây cũng mọc thẳng đây nhưng mà tại sao những cành này thì những cái cành như thế này thì mình lại không không bỏ là bởi vì nay mai là cái chùm này nó sẽ đeo quả thì cái cành này nó sẽ che che nắng che nắng che che mưa cho cái những cái quả đấy thì nó hạn chế lắm đấy hạn chế lắm chào đấy. và à, một cái lưu ý cho các bạn là à, đối với dùng phân bón thông thường thì tại thời điểm này cành vượt rất nhiều cành vượt có thể chi chít nhưng ở đây các bạn thấy rằng rất ít cành vượt rất ít đây các bạn có thể xem những cái cây bên cạnh đây xem những cây bên cạnh là bởi vì dùng phân bón Sinic là một dòng phân bón thông minh cho nên ở giai đoạn cần tập trung vào lụ thì nó sẽ cho sai chi chít như thế này đấy nó sai đến mức độ mà như thế này là mình sẽ phải vặt đi này các bạn này đấy, sau này là nó nó đậu quả quá nhiều thì lại phải mất công vặt đi nó sẽ sai có những chùm lên đến tới 10 15 quả trên một chùm đấy nó sai khủng khiếp như thế nhưng dùng phân bón thông thường thì tại thời điểm mùa xuân này thì nó sẽ Ờ, cành vượt rất nhiều có thể là chi chít cành vượt thì lúc đó chúng ta lại phải mất rất nhiều công đây các bạn có thể vào đây nhìn những cây của chúng tôi đây trên những cây này hoàn toàn không có cành vượt đây nụ thì đeo nụ đeo sai coi như rũ dĩ, sai lúc liểu sai không thể có một vườn bưởi nào mà sai hơn nữa được các bạn ạ không có vườn khẳng định luôn với các bạn là không có vườn bưởi là sai hơn nhưng mà tại cái cành này là không có cành vượt tại cái cái cây này là không có cành vượt đấy đây bạn có thể quay sang bên này để ta tiến sang cây kia đấy nhá đấy đấy các bạn nhìn xa là là sai trắng xóa cả một cây này đây. trắng xóa xóa cả một cây như này đây nhưng mà rất ít cành vượt không đáng kể có nghĩa là dùng cái phân này nó tập trung vào lụ tập trung vào lụ tập trung vào hoa cho nên nó không tập trung vào cành vượt vì nó là một dòng phân bón thông minh nhưng nếu ta bón phân bón thông thường thì nó tập trung vào cành vượt rất nhiều thì cái lụ của chúng ta sẽ kém sẽ bé đi thì các bạn có thể xấy sai chi chít sai khủng khiếp lá còn thua hoa luôn đấy và vài hôm nữa thì nó sẽ lở rực rỡ thì ờ, cái ờ, cái hoa thụ phấn cho hoa này cái việc thụ phấn cho hoa này là rất quan trọng và để mình ừ, để mình à, làm tức là để mình hỗ trợ hỗ trợ cho hỗ nó trợ, cho nó đậu quả hỗ trợ cho nó đậu quả cao cho tỷ hỗ trợ cho tỷ lệ đậu quả cao và để bảo lãnh cái năng suất còn nếu như các bạn không thụ phấn nếu như nhà không có điều kiện cũng không thụ phấn được không được nếu dùng phân Zinix không thụ phấn cũng được nhưng mà thì chúng ta để ong bướm nó tự tự thụ phấn nhưng mà ong bướm ấy, tỷ lệ ong bướm thụ phấn nó không được nhiều lắm đâu các bạn ạ đấy nó không bởi vì bây giờ thì người ta cũng ờ, nuôi ong cho nên các vườn ong nó tập trung vào những cái vườn mà nó chăn mật rồi rồi uh, rồi uh, do thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều cho nên ong bướm nó cũng bị uh, triệt tiêu cho nên là cái tỷ lệ ong bướm nó không cao nó không nhiều cho nên là chúng ta không chờ vào ong bướm nhé các bạn nhé ngày xưa các cụ chờ ong bướm nhưng bây giờ chúng ta không chờ nữa mà chúng ta tự thụ phấn cho bưởi để cho chắc ăn và hỗ trợ nó khi mà gặp những thời tiết bất lợi thì tỷ lệ đậu quả của nó vẫn cao đấy đây các bạn này hai khủng khiếp sai chi dít Vâng, đến đây thì thời lượng của chúng tôi cũng đã kết thúc Như vậy là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn xong về cái uh, thụ phấn cho bưởi tại thời điểm này Và hướng dẫn là uh, vặt bỏ những cành vượt ở trong thân để không cạnh tranh dinh dưỡng cho bưởi Thì uh, nếu như các bạn thắc mắc về phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang hoặc là cần hướng dẫn về cách thụ phấn cho bưởi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 thì là một nguồn động viên cổ vũ rất lớn để chúng tôi tiếp tục làm nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và các bạn nhớ là đăng ký kênh cũng như là đón xem theo thứ tự thời mốc thời gian ờ, của cái diễn biến của cái vườn bưởi này trong thời gian tới chúng tôi làm như thế nào. Và à, xin thông báo với các bạn là ngày mai thì chúng tôi hướng dẫn là phun canxi bo cùng với phân silic để giúp cho làm dai cuống để chống rụng hoa tăng tỷ lệ đậu quả mời các bạn chúng ta đón xem nhé và một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại